nhiều lắm nhỉ đấy, cái này em phải để tỉa đấy ừ. tỉa nhiều đấy phải tỉa nhiều đấy đây này nó sai quá như thế này có những chùm ba quả chùm bốn quả liền thì phải bỏ ba quả đúng không vâng. chỉ để hai quả thôi bởi vì nó sai quá đấy, tức là mình sẽ tùy theo cái, cách này vâng nó rơi vào quả này ngoài quả nó sâu xiên mình có phải nó mình cũng cần phải chú ý cái tỉ quả đấy để cho làm sao nó, nó tức là đến nói thì người nông dân mình làm sao mà mình lấy cái hiệu quả kinh tế là làm đầu Đúng mình dùng cái gì dùng sản phẩm gì và chất lượng quả như nào chất lượng sản phẩm như nào cái đấy là cái mà mình đang hướng đến đúng rồi đấy. ví dụ như là những cái cành mà bé những cái tâm thế này mà lúc có ba quả liền một lúc thì chắc mình phải vặt bỏ hai quả này và vâng, phải bỏ bớt đi bỏ hai quả chỉ để một quả thôi và vâng, như này này mình cứ hình dung ví dụ như cái cành này nó rơi vào khoảng 30 cm. 30 cm. 30 cm. 30 Vậy thì nếu như để nó phù hợp nhất với cành này thì mình có thể để ba quả. ba quả. À vậy thì các bạn nhìn đây thì nó lại như này này, cái cành này thì nó lại thả xuống dưới. À. Vậy dẫn đến là mình để vì sao tôi nói là để ba quả? Để ba quả đây là nó cành nó xuôi xuống nó không không không bị gãy. Chứ còn nếu như cái cành này mà trồng ngược lên, đây ví dụ như những ừ. ví dụ như cành này chẳng hạn Đấy, nếu như nó trồng ngược lên mà khi mình để quá nhiều nhá thì tự nhiên nó cũng có nó phát nó gãy luôn, à. nó gãy cành luôn như cành này. Tức là như cái cành này chẳng Cành ngang cũng được, cũng bị như cành này, vâng, đúng không? Nó quá sai. Quá sai rồi. Vâng. Đấy. Tức là trong vòng khoảng 30 cm. Chắc quả lại phải tỉa chứ. 30 cm thì mình chỉ để 3 quả thôi đúng không? Đây. Tức là 10 phân một quả. Vâng. Và lưu ý cái lưu ý đây là ví dụ như mình tỉa là mình tỉa theo cái cái giai đoạn bởi vì thực ra thì ngoài cái ờ, nguyên nhân khách quan ra thì nó còn những nguyên nguyên chủ quan mình có thể khắc phục được những những nguyên nhân khách quan đấy nó có thể rơi vào ví dụ như là những quả ở cành này chẳng hạn nếu như không may mà mình Đây, mình để mình để theo đúng tỷ lệ ở cái thời ừ. điểm đấy ừ. nhưng mà không may nó lại có một con sâu bọ gì nó ăn mất cái quả đi ừ, à. thì ừ, ừ. cái quả đương nhiên là quả hỏng vậy thì có phải là cái nó, nó lại, à, lại cái, cái và vâng, tự nhiên là với cái cái chiều quá. cái chiều dài của cành thế mà mình để thế thì lại lãng phí à. đấy, ví dụ như quả này đấy, ông lấy gì vâng cái chỗ này ví dụ như một cái cành này vâng nó từng này quả ông thử xem xem nó định tỉa theo thế nào đây ừ. thì mình phải đo đây, đây là đây bốn sáu 10 <laughs> quả. 10 quả trên một cái cành bé như thế này. Trên cành rất là nhỏ này. Đấy. Mà lai mai mỗi một quả mà nó cứ hai lạng rưỡi thì thì 10 quả nó là hai cân rưỡi mà trên một cái cành bé. Chắc là chỉ bằng nhiều cái đũa thôi. Thì nó không đeo được. Đấy. Có cái nếu như cành này thì theo tôi chỉ để lại 5 quả. 5 quả 5 quả Đấy Đây, 2, 4, 6, 8, 10 quả 10 quả Chỉ phải 5 quả 10 quả Thì mình chỉ để lại 5 quả đúng không? Để lại 5 quả thôi Đấy Vậy đấy, thì mình sẽ là cái thời điểm này thì tôi vẫn đang để nguyên chưa tiệp Cũng là bản thân nữa là tiệp bớt vâng. rồi Vâng Nhưng mà Đã tiệp bớt rồi à. nhưng mà vẫn mình tức là vẫn có cái phương án dự phòng vẫn dự à. phòng à. đấy dự phòng ví dụ để, như trường hợp rủi ro ví dụ như cái quả này mà không may bị ừ. sâu bệnh nó ăn cả thì mình bỏ đi thì mình vẫn còn những số quả còn lại à. đấy nó là vâng. như thế vâng. Thế, là đây cũng chưa phải là tỉa lần cuối. Đúng rồi, chưa phải tỉa à, cuối. Vâng. Chưa đây là vẫn là tỉa định kỳ thôi. Vâng. À. Tức là mình căn cứ vào cái thực tế cây của mình tỉa. À. Tỉa định kỳ để sau này khi nào lần cuối là mình lại tỉa sau hả? Vâng. Vâng thưa ông Ninh là trong giai đoạn này thì ta có tiếp tục bón phân nữa không ạ? Có vẫn phải sử dụng phân. Vâng. Đấy, vì sao, và mình sử dụng vì như nào? tôi nói vẫn sử dụng phân vì cái quả hiện tại đang lớn mấy quả đang lớn thì bắt buộc nó phải cần chất dinh dưỡng vâng đúng không cần chất dinh dưỡng thì mình phải bổ sung phân bổ sung những yếu tố vi lượng à. để để cho quả nó lớn vâng đấy thì ờ, nó mới mới mới mới, mới đạt năng suất và trong giai đoạn này thì ông sẽ bổ sung như thế nào ạ hiện tại thì ờ, tôi đang dùng ờ, cái sản phẩm này ví dụ như là ngoài ngoài một số phân bón ra thì tôi có sử dụng thêm cái phân bón silic này vâng. đấy, cái phân bón silic này đây là loại gói 300 g Vì cái loại này là tôi thường sử dụng là tưới cho khoảng 15 đến 20 gốc táo Vâng. Đấy, trong một túi, túi này, Cho một túi trong này. một cái túi như này. Cho một túi này. Tưới quanh tưới quanh vâng. gốc. Tưới quanh vâng. gốc. Vâng. vâng. Tưới quanh gốc. Ông vừa pha cái liều lượng nó độ bao nhiêu? Cái ờ, cái liều lượng với một gói này thì để mà tưới thì ờ, tôi thường pha từ 60 lít cho đến 80 lít. Ờ. Đấy, sau đó mình chia. Vâng. Tức là nhiều người sẽ thắc mắc ở đây là tại sao lại ờ, chỉ tưới cho 10 gốc 20 gốc à 10 gốc hay 20 gốc thì lúc này mình do theo cái tán cây à theo tán vâng. cây Đấy, vâng, theo tán vâng. cây ví dụ như cái cây này nó nhỏ hơn cái à, đây cái cây bên này kia. đây. kia. nó nhỏ hơn cây này vâng. thì mình cái cây này là tưới ít hơn cây này đúng không thì bắt buộc cái cây lớn hơn này mình sẽ phải tưới nhiều hơn phải cho phòng đấy. 10 cây đấy bản thân cái phòng đây thì mọi người nhìn thấy rồi vâng vòng tán đấy vòng tán đấy vâng đây các bạn thì mình cho 10 cây quả <laughs> này dày chi chít <laughs> <laughs> Thế còn đối với những cây nhỏ là mình cho 20 cây. Này chi chít mà vâng, đều nhau quả rồi. Này. Đúng không? Vâng. Cái này là chắc là chưa tỉa. Cái này thì chắc là chưa tỉa đến. Vâng. Sai quá các bạn ạ. Cái này sai quá. Và cây này thì là giống ờ, táo gì ạ? Cái này là giống D28. D28. D28. Vâng. Còn bên kia thì nó lại là cái ờ, H H H17. Đấy rất là, là đều sai rồi con đang phải tiền chưa hết <laughs> vâng thưa ông ninh là ông ờ, đã dùng cái phân silic này được mấy năm rồi cá là cái ờ, phân silic này thì ờ, tôi sử dụng năm nay là năm thứ ba năm thứ ba năm thứ ba và ông thấy là cái ưu việt của cái phân silic này đối với cái táo này như nào cái sau khi dùng cái phân silic này thì tôi rút kinh nghiệm của vườn mình ra thì tôi thấy có một số cái ưu điểm như sau cái thứ nhất là trong thời kỳ ra hoa kết trái thì ra quả thì quả rất là sai Đấy, nhưng vừa rồi tôi phải phải phải tỉa Đấy, là một cái thứ hai là về chất lượng quả chất lượng quả thì giòn ngọt Đấy, giòn ngọt Đấy, hai cái cái cái cái ưu điểm mà sau khi dùng phân silic thì, uh, tôi nhận thấy Đấy, phân silic nhà Tân Phát Bắc Giang vâng. đấy. Và cũng cũng chia sẻ thật với lại mọi người là uh, ví dụ như cái táo của tôi này thì nó chín vào cái thời điểm gần tết vâng đấy thì cái đặc điểm của gần tết thì như mọi người thấy rồi đó là ừ, mọi người thì ai ai cũng hướng về cái tết nguyên đán và luôn luôn cũng mong muốn là mình có cái hoa cái đồ sạch hoa quả sạch để cùng nhau thưởng thức trong cái dịp tết nguyên đán vâng. đấy thì chính vì thế là có những thời điểm như tại vườn táo của tôi có hơn 70 gốc và có những thời điểm bán tại vườn là hơn 7 tạ táo hơn 7 tạ táo hơn 7 tạ và cái ngày. giá lúc đó ông bán là giá bao nhiêu cái giá của tết thì mình sẽ tính theo sai quả ví dụ như có những loại quả mình có thể bán tới 40.000 đồng 4.000 10.000 đồng một cân 40.000 đồng một kg một, một ngày thu gần một tấn Đấy. và có những thì... loại thì mình có thể tức là mình theo sai quả vâng theo đấy. sai ừ, cỡ ừ, to cỡ bé à, vâng cỡ to cỡ bé đấy vâng đấy, thì à, quả là quả to hàng hàng nó nhiều quả hơn nó nhỏ hơn một chút thì mình lại bán thấp đi 5 đến 10 nghìn đồng trên một kg vâng đấy, đấy là à. lúc, lúc lúc bán vâng. vâng thế thì một ngày mình có thể thu một cái vườn này có thể thu tới khoảng 40 triệu khoảng đấy đúng không <laughs> khoảng đấy và cái ờ, năm nay thì ông dự đoán cái táo của mình thế nào à, năm nay thì tôi cũng đang ờ, dự đoán cái vườn tôi này với cái sản lượng này nếu như mà để như năm ngoái thì trình à, nó rơi vào khoảng từ từ 7 tấn cho đến đến 10 tấn 7 tấn trên cái ruộng này vâng. trên một cái cái vườn này trên cái vườn này vâng trên tổng diện tích này vâng trên tổng cái cái số lượng là 70 cây 70 cây vâng, vâng. Đấy. thế thì um, cái khi mà táo mà dùng cái phân Sinic mà nó đạt được cái cái chất lượng quả như vậy thì cái việc mà mình theo ông thì cái việc bổ sung phân xì đích thường xuyên thì có có là cần thiết không? việc là việc bổ sung phân silic thì theo cá nhân tôi với vườn này tôi cảm nhận rằng nó sẽ thấy cần thiết à. vì cái phân silic này thực ra đây thì các bạn hiểu cái phân silic này nó là một cái chất lưu dẫn lưu dẫn để nó mình có thể hiểu nó một cách nôm na như nào để cho cho, cho nó dễ hiểu nó, nó là, là một chất dẫn nó, để nó phân hủy những các loại chất hữu cơ khác để cho cây trồng mình có thể lấy được tốt hơn à. theo tôi theo ý tôi hiểu là như thế vâng Đấy. đúng rồi đó là một chất dẫn bởi vì thức ăn ở trong gốc này rất nhiều nhưng mà cây không lấy được cây không lấy được hoặc rồi. cây chỉ lấy được một phần thôi còn lại nằm đâu còn lại vẫn nằm đây nhưng cây không không lấy được bởi vì sao bởi vì do là một là đất của mình bị chai cứng chai cứng hai là do nhiều năm mình khai thác thì đất nó cạn kiệt cái cái cái cái cái cái, dinh dưỡng rồi và cái thứ ba nữa là do mình bón nhiều NPK của những năm trước cho nên đất nó bị chai bị cứng thì khi mà chai cứng thì cái rễ của cây nó kém phát triển và kém phát triển này thì nó kéo theo là là cái cái sự hấp thu cái rễ tức là nếu như ta ví một cái rễ là một cái mồm thì trên một cây nó có 100 cái rễ thì có 100 cái mồm 100 cái mồm nó sẽ ăn hơn 10 cái mồm thế mà nếu như mình mà bón phân NPK nhiều quá hoặc là mình dùng kích thích chẳng hạn thì đất bị chai cứng nó sẽ làm cho dễ kém phát triển thì nó sẽ tạo ra ít dễ mà ít dễ có nghĩa là ít mồm ít mồm ăn đấy ít mồm ăn thì phân ta đưa vào đây thì nó không ăn hết nó vẫn nằm đây nó Đúng không rồi. dẫn được lên cây cho nên là vì lý giải vì sao mà táo của bà con dụng la liệt là như vậy nhưng nếu ta biết bổ sung phân silic phân trung lượng silic vào thì nó sẽ có đủ dinh dưỡng nuôi quả và quả to và đồng đều như là à, chúng ta đang thấy đây đấy thì nó sẽ rất là là sai vừa sai quả vừa to đẹp và chất lượng nó sẽ ngọt giòn thơm ngon hơn vâng. đấy ừ. Vâng, à, thưa ông Nguyễn Văn Thân, với tư cách là Phó Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, thì khi đến thăm vườn táo ở Cao Phong Hòa Bình này của nhà à, nhà ông Đinh Đinh Đinh Di Linh thì uh, ông nhận xét về cái vườn táo này như nào? Uh, riêng tôi thì uh, đã ăn thử cái loại táo này từ năm trước vâng. và sau khi được uh, câu nói là uh, đã được uh, bón phân bằng cái phân silic của chỗ chị Tân vâng. uh, lần đầu tiên tôi ăn tôi cảm nhận thế là quả táo này phải nói là rất ngon uh, trái thì to mọng ăn thì rất là nhiều nước và ngọt mà thậm chí tôi chưa thể tưởng tượng rằng là táo của ông Ninh là chỉ có những loại quả to mà chỉ 5 6 quả là một cân thì đấy là một điều tôi cho rằng là rất tuyệt vời. Bình quân ra thì 8 cho đến 10 quả một cân táo ta thì cũng đã là hiếp rồi là một là, là, là quá tuyệt vời. Vâng. Thế nhưng mà phải nói là cái độ ngon, độ ngọt của quả táo này thì nói là rất là thích. À, tôi cũng không ngờ rằng là ở ờ, cái vườn táo của nhà ông Linh lại có sai quả mà quả lại ngon như thế vâng. Ờ, và tôi cũng mong rằng là chỗ công ty Silic của chỗ chị Tân này là ờ, tiếp tục hướng dẫn và uh, truyền uh, đưa lại những cái loại phân tốt như thế này cho nó quê hơn quả uh, ngoài táo ra tôi, tôi đã đi với chị Tân một số vườn thì thấy rằng là đều rất là tốt và rất là hữu hiệu và nhất là các chủ nhà vườn thì rất là ngưỡng mộ cái loại phân này. Vâng. Vâng. À, cảm ơn ông và cũng mong rằng tới đây thì bên Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam à, cũng um, có tạo ra những cái sân chơi để kết nối cho nhiều nhà vườn được gắn kết với công ty yeah, dạ, vâng. để công ty giới thiệu cái phân này gần gũi hơn yeah. Dạ. với bà con để dạ, có cái năng suất chất lượng cao cho bà con ạ. Vâng. Đây là cũng là cái trách nhiệm và cái trách nhiệm của tổng hội chúng tôi ờ, có cái gắn kết giữa người nông dân với lại những cái người cung cấp những cái sản phẩm đặc biệt nhất là đối với phân, phân bón này vâng. để đem lại những cái niềm vui cho người tiêu dùng. Vâng. À, vâng một câu hỏi ờ, dành cho ông Lại Quốc Khánh ạ. Vâng thưa ông, ông thấy ở trên cái vườn này thì có cái ờ, biểu hiện của sâu bệnh không ạ? Qua quan sát, nói chung ở vườn này không những chỉ vườn táo mà các cái vườn cam cũng như một số cây khác mà tôi thấy là sau khi sử dụng cái phân silic của công ty Tân Phát này thì tôi thấy rằng là cây phát triển rất tốt, lá xanh, dày và màu mỡ, không thấy có hiện tượng bị sâu bệnh thì tôi tin rằng là cái dòng phân này nó sẽ rất thích hợp cho các loại cây trồng trên ờ, của cái khí hậu nhiệt đới cũng như là ở trên vùng các vùng đất của của Việt Nam đặc biệt là đang được ứng dụng ở trên phía Bắc. Vâng. Nhưng mà hy vọng rằng phần này nó sẽ nếu sự phát triển và nó sẽ loan tỏa dần đến các cái vùng miền khác để giúp cho cái hội nông dân có những cái một cái nguồn ờ, phân bón rất là hiệu quả và đảm bảo cho cây trồng phát triển tốt và bền vững. Vâng, ạ. À, vâng thưa hai ông là trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều nhà vườn đặc biệt là các farm các farm các trang trại lớn ờ, người ta cũng rất mong muốn được đến với tổng hội mình ạ thì uh, chúng tôi sẽ là cái ờ, kết nối để các nhà vườn các farm sẽ được gặp trực tiếp các lãnh đạo ở đây và cũng mong muốn là sau khi mà mình mà hết cái dịch covid này mà các lãnh đạo tổ chức các lớp tập huấn về cái công nghệ cao cho bà con À, để cùng à, cũng giúp đỡ công ty để công ty à, có những cái lan tỏa về cái phân xin này cho các fan các nhà vườn và các fan nhà vườn người ta cũng mong muốn là tổng hội có những cái hỗ trợ về khoa học kỹ thuật ạ để cho họ được tiếp cận với khoa học kỹ thuật gần hơn nữa và để họ có những cái giải phóng được cái đầu ra tốt cho các nhà vườn ạ ừ. vâng thì cũng thay mặt các nhà vườn thì cũng xin được cảm ơn bên tổng hội mình cũng đã có nhiều những lớp triển khai tập huấn mà cụ thể là ở Cao Phong này là mình đã tập huấn cái năm ngoái rồi. Năm 2020 ờ, là bên uh, tổng hội đã có một cái lớp tập huấn cho các nhà vườn các trang trại ở đây và một số bà con cũng đã biết đến phân bón silic của chúng tôi. Thì uh, thay mặt công ty cũng xin được cảm ơn các lãnh đạo và kính chúc tổng hội của ta uh, sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều những cái uh, năng lượng tốt để um, lan tỏa ra cho các nhà vườn để các nhà vườn nâng cao cái uh, thương hiệu của mình và cũng để nâng cao cái tính cạnh tranh uh, cạnh tranh lành mạnh về cái giá trị thương hiệu sản phẩm ạ. À. Vâng, cũng uh, thay mặt uh, các nhà vườn cũng uh, cảm ơn ờ, lãnh đạo của cấp tổng trên hội. và tổng hội cũng như là giám đốc công ty phân bón Tân pháp Bắc Giang. Vâng. Và <laughs> cái bắt tay cũng là cái bắt tay đoàn kết ừ. của chung sức bốn nhà năm nhà chung sức để cùng phát triển cùng vâng, phát triển cùng đưa cho nền nông nghiệp Việt Nam đặc biệt cho nền nông nghiệp Việt Nam bền vâng. vững bền vững vâng. sạch rất cảm ơn và cũng kính chúc sức khỏe à, à, các thầy các anh chị ạ vâng cảm ơn à, các thầy và các bạn thầy giáo bây giờ đi học bây giờ đi dạy dạ thầy giáo bây giờ đi dạy chắc buổi sáng